12 tháng 4 để cho các bạn tham khảo miễn phí nhé thì hàng ngày mình đều làm video cho các bạn tham khảo để hoàn toàn là miễn phí với tất cả cái tâm huyết của mình đó mình đã dành khá là nhiều tâm huyết cũng như là chất xám cũng như là thời gian để hàng ngày ngồi soi xét cầu kèo à, nghiên cứu ra những cái à, con số đẹp để có thể là đưa tất cả chúng ta cùng về bờ một cách an toàn nhất nên là các bạn mà ai đi qua video ấy các bạn yêu quý ủng hộ mình thì các, các bạn hãy cho mình xin một nút like và đăng ký kênh các bạn nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều và dạ, đặc biệt thì hôm nay ra ba 9 nhất to thì ra năm với lô tô thì ngày hôm nay rất là ảo luôn các bạn nhé đầu không thì câm rồi Hôm nay là một ngày rực rỡ của cả lô hai nháy và lô cặp luôn. Đó, lô hai nháy thì ngày hôm nay có 26, 60, có 71 và 96. Lô cặp thì có cặp 8998, 6996, 5885, 2332 và 1771 các bạn nhé. Đặc biệt thì ra 39 rồi. Đó, bây giờ mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn nhé. Hàng ngày mình làm video cho các bạn thì mình đều mở lại cho các bạn xem bởi vì mình làm video thì cũng hoàn toàn là à, công khai và minh bạch ấy, mình sẽ không giấu giếm các bạn. Thì mình cũng ngày hôm nay cũng rất là vui khi là lại được tiếp tục chúc mừng các bạn là ngày hôm nay chúng ta đã ăn hai nháy bạch thủ vip 60 đấy ngày hôm nay tiếp tục với cái cầu ăn thông ở trên video đấy ngày hôm nay thì lại tiếp tục có ăn thông và ngày hôm nay chúng ta ăn hai nháy bạch thủ vip 60 hôm qua mình có chốt cho các bạn bạch thủ vip 60 thì ngày hôm nay cũng niềm vui nhân đôi luôn khi nó lỗ ra hai nháy 60 đưa các bạn về bờ rất là an toàn đấy bạn nào mà hôm nay đã trùng máu và theo mình cái bạch thủ vip 60 đã về bờ rất là an toàn rồi này và các bạn hãy để lại bình luận xuống bên dưới để mình có thể chúc mừng các bạn nhé và ngày hôm nay thì niềm vui cũng nhân lên rất là nhiều lần khi mà ở trên video thì chúng ta ăn hai nháy bạch thủ vip 60 còn ở Zalo của mình những bạn mà đã tin tưởng mình ấy đã tham gia vào cái nhóm chốt số ở trên zalo của mình ấy thì ngày hôm nay lại tiếp tục đủ uh, cái ăn thông các bạn nhé ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục ăn độc thủ lô vip 39 các bạn ạ với cái cầu lô ăn thông đây ngày hôm nay thì lại tiếp tục nổ 39 độc thủ lô đã đưa các thành viên ở nhóm tuyến ngưỡng hưởng của mình à, lên đỉnh núi rất là cao rồi và các bạn thấy không ạ ờ, các thành viên ở nhóm tuyến lương của mình các bạn đã lên cảm ơn mình rất là nhiều các bạn ấy đang rất là hạnh phúc bởi vì là mình đã dẫn dắt được các bạn ấy này đã đưa các bạn ấy về bờ một cách ngoạn mục đấy à, hiện tại thì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 kèo rất là ổn định này và ngày mai mình vẫn đang có những cái cầu kín rất là đẹp để cho các bạn lấy số về bò ấy thì là các bạn mà đừng ngại gì nhấc điện thoại lên liên hệ với Zalo 0963236194 để tham gia vào nhóm chốt số tứ nương của mình để hàng ngày mình có thể là đưa các bạn về bờ một cách an toàn nhất nhé à, ờ, còn bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu cho ngày mai ở trên video để cho các bạn tham khảo này đó hy vọng là ngày mai sẽ chúng ta sẽ tiếp nối được cái mạch à, ăn thông này để cho các bạn là có thể là về bờ bến một cách an toàn hơn nữa các bạn nhé đó ngày mai